Hello, xin chào anh chị và các bạn Chắc anh chị và các bạn nhìn thấy bãi biển rồi Thì à, muốn xuống tắm biển nếu mà vào thời tiết nóng nực này Thì nếu anh chị và các bạn muốn à, xem về các cái bãi biển của Việt Nam nói chung và cái bãi tắm ở bãi cháy hay ở Hà Long nói riêng thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh để là người đầu tiên được xem những video mới thú vị về à, bãi tắm trên cả nước và ở Hà Long đồng thời à, nhấn vào biểu tượng cái chuông để à, mỗi khi mà kênh có những cái video mới thú vị thì kênh sẽ thông báo đến anh chị và các bạn Hiện giờ là đang là 18 giờ gần 18 giờ 30 rồi. Nên mặt trời nó khá là tối, các video nó khá là tối. biển bãi cháy thì khá là sạch bởi vì uh, bãi biển là được uh, ờ, đổ bằng cát uh, cát trắng là một trong những cái cát mà giúp làm cho nước trong chứ không phải như cát vàng là nước lên và cát sẽ chảy xuống là nước sẽ đục biển bãi cháy là một trong những bãi biển nhân tạo khá là đẹp đây đây là phía trên bãi biển cắt trắng đấy anh chị thấy việc bạn thấy cắt trắng không tắm nó kéo dài tận bên kia luôn mấy cái số luôn Ờ, phải đi lên kho gần hết giờ tắm biển rồi nếu mà khi mà anh chị mà muốn ngồi ghế như này thì chúng ta chú ý là chúng ta mua 30.000 thì sẽ được ngồi mua ờ, ghế ngồi 30.000 và chúng ta ngồi đến khi nào chừng nào mà chúng ta không muốn ngồi nữa thôi Đấy, một loạt ghế này tắm nó khá là giống đấy anh chị để hạ long du lịch xong cái tắm biển xong như thế này thì ờ, anh chị cũng ờ, sẽ được thưởng thức những cái món đặc sản ở ờ, các cái nhà hàng ven biển hoặc là cách xa biển khoảng 2-3 km cá nhân Minh Toàn khuyên anh chị là chúng ta nên ăn hải đến những cái cửa hàng à, cách chừng hai ba km cũng được hải sản đấy cũng rất là ngon nhưng mà cũng à, rẻ hơn rất là nhiều nếu mà anh chị ăn ở sát cái vùng mà nó sầm uất video ngày hôm nay mình toàn là phép dừng ở đây cảm ơn anh chị đã xem video đây là người đầu tiên được à, xem những các video mới thú vị thì rất mong anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí đồng thời nhấn vào biểu tượng cái chuông để kênh thông báo cho anh chị khi mà mỗi khi kênh có video mới thú vị để anh chị là người đầu tiên được xem các video thú, thú vị Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo